Quý vị thân mến, tuổi 50 có ba kiểu người phải chấm dứt quan hệ ngay kèo sức họa vào thân. Nếu muốn quãng đời còn lại sống một cuộc đời yên ấm hạnh phúc, thì trong mỗi giai đoạn tuổi tác khác nhau, hãy học cách nhìn rõ một vài chuyện, tránh xa một vài người. Đời người ngắn ngủi, giống như cây cỏ mọc vào mùa xuân, rồi khô héo vào mùa thu. Ít nhiều gì cũng sẽ để lại nhiều tiếc nuối. Nhưng trước khi làm điều gì đó, tốt nhất là nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm. Nếu không thì sẽ rất dễ khiến bản thân phải hối hận cả cuộc đời. Nếu muốn quãng đời còn lại sống một cuộc đời yên ấm hạnh phúc thì trong mỗi giai đoạn tuổi tác khác nhau hãy học cách nhìn rõ một vài chuyện tránh xa một vài người Ngạn ngữ Trung Quốc có câu 20 thành niên, 30 lập nghiệp lập gia, 40 không còn phải lo lắng ưu phiền, 50 chấp nhận số phận trời ban. Đối với người cổ đại mà nói, độ tuổi 50 là độ tuổi vãn niên cuối đời. Đương nhiên, với độ tuổi 60 như ngày nay, những gì cần trải qua đều đã trải qua, con đường cần gì cũng đã đi qua nên nhìn nhận thấu đáo nhiều vấn đề để làm thế nào có thể trải qua những năm tháng cuối đời vui vẻ. Và vì thế, người xưa đã để lại một câu ngạn ngữ khuyên rằng Tuổi 50 mà chơi thân với ba loại người này thì không khác gì là chơi với lửa. Vậy ba loại người này rốt cuộc là ai? Hãy lắng nghe và suy ngẫm nhé. một Loại thứ nhất loại người vô tình vô nghĩa. Con người chẳng phải ngọn cỏ vô tri vô tình. Thấy người khác gặp khó khăn, cho dù không thể giúp đỡ được thì cũng nên tỏ ra đồng cảm cho sự bất hạnh của họ. Thế nhưng, vẫn luôn có những kẻ không những không đồng cảm mà còn vô tình vô nghĩa. Cho dù là đã từng mang ơn người khác, khi người ta gặp nạn thì lại giả vờ như không biết, ích kỷ. Bội bạc thật sự khiến người ta phải chạy lòng. Khi còn trẻ, gặp phải những kẻ vô tình vô nghĩa thì còn có thể mỉm cười cho qua. Dù gì thì cuộc đời vẫn còn dài. Không cần thiết phải tức giận vì loại người như vậy cũng không đáng phải tức giận. Nhưng khi ở độ tuổi 50, trải qua đủ mọi sóng gió, mưa bão cuộc đời, những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ đã xa rời. Tính tình cũng đã được rèn rũa nhiều. Trong lòng luôn khao khát tình thân, tình bạn, trân trọng những người thân quen bên cạnh mình. Hơn nữa, còn thường khá yếu đuối về phương diện tình cảm, không chịu đựng nổi những đả kích quá lớn. Nếu như không may gặp phải người thân hoặc bạn bè vô tình vô nghĩa, thì hãy quả quyết cắt đứt qua lại với họ một cách dứt khoát cứ dây dưa không dứt chỉ càng làm mình thêm rối tuyệt đối đừng vì thể hiện hay những quan hệ không rõ ràng ràng buộc mình cũng càng không nên quá để ý suy nghĩ của người khác về mình bản thân sống thoải mái là quan trọng nhất anh sống thật thì tôi cũng sẽ sống thật anh giả tạo thì tôi quay lưng thế thôi nhận rõ bản chất giả tạo, tránh xa những kẻ vô tình vô nghĩa. Người ở hiền thì gặp lành. hai Loại người thứ hai, người hay lợi dụng. Đọc ngàn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm xa. Đi ngàn dặm xa không bằng đọc vị vô số người. Khi ở tuổi 50, cho dù không có hòa nhãn kim tinh nhìn thấu vạn vật, nhưng ít nhất sẽ có thể phân biệt đúng sai. Có nhiều kinh nghiệm trong đối nhân xử thế, có thể dễ dàng nhận ra những kẻ so đo tính toán. Đặc điểm của những kẻ hay so đo tính toán rất dễ nhận ra khi bạn có giá trị lợi dụng, hắn sẽ nịnh bợ bạn, tìm đủ mọi cách tiếp cận bạn. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, hắn sẽ quay mắt đi, coi như không biết thậm chí là còn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Loại người này là loại đáng hận nhất, cố gắng tránh xa càng sớm càng tốt. Cho đến nay, những ca dao tục ngữ mà người xưa để lại cho chúng ta vẫn luôn chứa đựng rất nhiều trí tuệ đỉnh cao. Tìm hiểu nhiều hơn cũng là điều tốt. Không biết chừng, ngày nào đó chúng ta có thể dùng đến nó. Loại người thứ ba là loại tham lam vô độ. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì lại chẳng thể làm được gì. Câu này nghe có vẻ khá thực dụng, nhưng mà sự thật không thể chối cãi. Xã hội ngày nay chẳng ai có thể nhìn thấy tiền bạc mà coi như cỏ rác được. Con cái đi học cần tiền, phụng dưỡng cha mẹ cần tiền, nhà cửa, xe cộ cũng cần tiền. Cho dù là thế, thì cũng không thể là kẻ coi tiền là số một điên cuồng kiếm tiền một cách mặt dày vô sỉ để đồng tiền và dục vọng là mờ mắt càng không thể vì tiền mà biến thành nô lệ được khát khao tiền bạc chẳng hề sai nhưng phải dựa vào trí tuệ và đôi bàn tay của bản thân kiếm tiền bằng những việc quang minh chính đại nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ không còn đường quay lại con người khi đến độ tuổi 50, cơ thể cũng vẫn được coi là khỏe mạnh. Lúc này, cần dự tính cho tương lai, tiết kiệm chút tiền để dưỡng lão cũng chính là tiền cứu mạng khiến con cái được yên tâm, cuộc sống cũng được yên lòng hơn. Nếu như xung quanh mình có kẻ tham lam vô độ, nhất định phải cẩn thận đề cao cảnh giác. Đối với những kẻ tham lam mà nói họ gần như không có giới hạn, một khi ở gần với họ thì cơ bản sẽ có hai kiểu kết cục vì họ lợi dụng lừa tiền chạy mất hoặc là sẽ trở thành một kẻ tham lam. Đây chính là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Thói quen tốt có thể ảnh hưởng tới người khác. Thói quen xấu cũng vậy. Thế nên đừng chơi với những kẻ tham lam. Đối với bản thân hai gia đình đều là điều tốt. Quý vị thân mến, Thời gian trôi qua, chẳng chờ đợi ai. Bất giác nhìn lại, chúng ta đã đi được nửa cuộc đời. Bước sang tuổi trung niên, bỏ lại tuổi trẻ rực rỡ ở phía sau. Tiếc nuối, hẳn đó sẽ là cảm giác của nhiều người. Nhưng biết phải làm sao khi cuộc sống vẫn trôi qua. Mỗi ngày, dù buồn hay vui, cũng đều phải tiếp tục sống. Vậy thì làm thế nào để một nửa cuộc đời còn lại không phải sống trong tiếc nuối? làm thế nào để khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta vẫn có thể tận hưởng hết ánh mặt trời rực rỡ hay niềm vui trốn nhân sinh. Thực ra, không đặt yêu cầu quá cao là chúng ta cũng đã phần nào có thể hiện thực hóa mục tiêu của mình rồi. Một cuộc sống đơn giản, có một ngôi nhà, một gia đình đúng nghĩa và vài người bạn hợp với mình. Vậy thôi cũng đủ để chúng ta vui vẻ hạnh phúc. Dù vậy, vẫn có những việc mà người ở tuổi trung niên nên làm và không nên làm để cuộc sống an yên hơn. Sau đây là những việc như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Sau tuổi 50, nhất định không nên làm phiền người khác. Không nên dùng cái miệng của mình để làm phiền cuộc sống của người khác. Thứ nhất là bạn không có tư cách. Thứ hai là bạn không có khả năng xen vào cuộc sống của người ta bạn làm thế nào để điều khiển hay chỉ huy cũng không nên nghĩ ngợi lo lắng vì việc của người khác khi bạn bước sang tuổi 50, con cái bạn phần lớn cũng đã đều trưởng thành. Bản thân chúng tự có suy nghĩ độc lập, làm cha mẹ có thể tham gia góp ý ở mức độ vừa phải, đừng vì chuyện của chúng mà lao tâm khổ tứ. Bên cạnh đó, cũng không nên bàn tán về chuyện gia đình nhà người khác. Việc của người ta bạn chẳng quản được, cũng không nên quản. Hãy quản lý tốt cuộc sống của mình như vậy là đủ. 2. Sau tuổi 50, hãy một lần sống vì bản thân. Sang tuổi trung niên, vẫn sẽ có rất nhiều người tìm đến bạn để nhờ cậy. Vẫn sẽ có rất nhiều người gọi bạn đi ăn nhậu, nhưng khi đã đi được nửa đời, người bạn không còn là một thanh niên mới lớn nữa. Phàm là những việc vượt qua khả năng của mình. Đừng miễn cưỡng nhận lời không giúp được. Hãy thẳng thắn từ chối, dùng cái đầu của người khác để nghĩ cho bản thân mình. Đó là cách làm ngu gốc. Cuộc đời chẳng quá dài, hãy biết sống cho mình lấy một lần. 3. Sau tuổi 50, hãy học được cách đánh mất và thỏa hiệp. Một nửa cuộc đời về trước, tranh đấu để có được. Nửa đời còn lại đều phải biết cách buông bỏ, một nửa cuộc đời về trước không can tâm, nửa đời còn lại đều cần thỏa hiệp. Có như vậy, cuộc sống mới thực sự dễ thở hơn và an yên hơn. 4. Sau tuổi 50, hãy bỏ qua cho chính mình. Có những lúc dùng lực quá nhiều lại không có được thứ mà mình muốn. Có lẽ chúng ta ai cũng đã từng phẫn nộ từng cáu giận, từng gào thét, từng ôm mặt lặng lẽ khóc trong bóng tối giữa đêm đen, oán hận số mệnh bất công. Nhưng thiết nghĩ, làm vậy có được lợi gì? Hãy thả lòng bản thân, hãy bỏ qua cho chính mình, đừng dằn vặt, tích tụ cảm xúc tiêu cực vào người. Chút bỏ được những cảm xúc tồi tệ chính là cách chúng ta đối đãi tử tế với bản thân. 5. Sau tuổi 50, hãy sống hòa bình với cái gọi là bình thường. Có thể bạn sẽ không muốn thừa nhận, bạn càng không muốn thừa nhận sự thật rằng bản thân mình là một người bình thường, bản thân mình ở hiện tại có một công việc thoải mái, có bạn đời chung sống, có con cái cũng trưởng thành. Vậy bạn còn muốn gì hơn nữa ở cuộc sống này? 6. Sau tuổi 50, thản nhiên đối mặt với phúc và họa khi ta còn trẻ, công việc bấp bênh, tình cảm lúc thăng, lúc trầm, hợp hợp tan tan. Bao nhiêu năm đó, nội tâm có lẽ đã sớm được tôi rèn và trở nên có xuất mì. Điều này cũng tốt, nhất là khi đối diện với phúc họa, những thứ có tránh cũng không thoát trong đời. Gặp khó khăn hoạn nạn, hãy bình thản đối mặt, gặp chuyện vui vẻ hạnh phúc cũng cứ bình thản như không. Như vậy, cuộc sống sẽ không bị đảo lộn, sẽ nhẹ nhàng trôi qua.